Để tôi ờ, nhập đề một cái bởi vì có nhiều người sau khi thuyết trình đây cứ ra hỏi cha mấy chuyện cha kể có thật không? Đã là chuyện cười thì tôi phải nhập đề cái này để quý vị hiểu hơn. Ai đến hỏi như vậy tôi tăng một điểm, một điểm thôi. Rồi bây giờ nghe cho biết Sài Gòn phía chợ quán có cái nhà thương điên Mà bây giờ nhà nước bị chỉ trích quá Lúc đầu để nhà điên Bây giờ để là dưỡng trí viện chợ quán dưỡng trí viện chợ quán tên đẹp vậy ngày xưa gọi xưởng đẻ nhá bây giờ cũng để bảo sanh viện từ vũ đấy nhưng mà có những cái tôi thắc mắc tự nhiên cái cục phân bón miền nam xin là cục phân bón miền nam ờ, không hiểu nói, nó còn đỡ hơn cái là ở đường Nguyễn Trãi đó có hai cái cửa hàng thịt năm đó là năm 76 tôi thấy tôi đạp xe đạp đi vô nhà thờ chợ quán đi đường Nguyễn Trãi có thấy cửa hàng thịt bô lão mà làm sao mà ăn nó dai chết đi á bên kia có cửa hàng thịt phụ nữ của hội phụ nữ nhưng mà người ta để tắt ừ. cửa hàng chất đốt thanh niên thanh niên đem chất lên mà đốt hết à bán củi bán xăng đó mà do hội thanh niên hội liên hiệp thiên niên tổ chức thì là có một ông bố chở thằng con đi học nhà trẻ nó ngồi sau lưng xe đạp á, nó ghi cái cặp rồi cái đi ngang cái bức tường của cái nhà thương điên chợ quán đó, cái nó đấm đấm bố bố bố đi chậm lại nghe ông bố cũng ngừng xe lại cái gì mày mới nghe cái gì ở trong bức tường nó có cái thằng điên nào đó nó đếm chín chín chín chín chín chín chín mươi chín có hoài vậy à ông bố quay lại nó mày thấy nó điên chứ Bây giờ mày học lớp trồi lớp mầm mà mày đếm được bao nhiêu Cô giáo dạy con đếm được tới 500 rồi Đấy nó điên đi Nhưng mà ông cũng bắt đầu thắc mắc Chiều về ông cũng cố ý nghe Cũng còn 99 Điên gì kỳ con số à Rồi hôm sau nguyên ngày đi về 99 Ngày thứ ba ông chịu không nổi Ông nói này Tao thắc mắc lắm Tao ghi xe đây Mày đứng lên yên Nhìn vào xem Cái thằng điên nó mặt mũi nó ra làm sao thằng con đứng không tới cứ voi vói về cái nó leo xuống nó nói để con ghì xe vào tường bố đứng lên ông bố đứng lên đút đầu vào ở trong có cái cây nó phan cái bột rớt ra nó đếm 100 100 100 tức là nó rình bao nhiêu ngày được nữa Thằng con nó thấy ông bố lồn còm dưới đất Nó đến nó nói bố bố Cái thằng điên nó làm sao Nó không có điên mày tao điên này à, <laughs> Thưa quý vị Nếu ai gặp tôi mà hỏi chuyện có thật không 101 Đấy Tôi tăng lên liền <laughs> ừ. Ờ, ừ biết biết như vậy cho nên đề phòng ha yeah. Dạ. nhưng mà nói về cái chuyện mà thay đổi hình dáng đó à, nó cũng vui lắm đây có có bà bác sĩ bà cũng 68 tuổi 69 tuổi rồi chồng chết mười mấy năm rồi ở về cũng buồn có đứa con nó sống với mình rồi nó cũng đi luôn nó lập gia đình nó đi bà ở mình cùi cùi đi ra đi vô rồi buồn thôi chết cho rồi sống nhiêu đây đủ rồi bây giờ bà nghĩ tự tử treo cổ không đẹp bởi vì khi liệm nó mặt sẽ lè ờ, lưỡi lè ra chết mà cũng muốn đẹp nữa rồi bây giờ nếu mình uống thuốc nó vật quằn quại khó chịu sùi bọt mép rồi ra dơ rồi rồi ờ, mình cắt đau không được bây giờ có cách à bắn ngon nhất thấy không bắn một phát là xong đi qua ông hàng xóm <laughs> biết ông có cây súng ông cho tôi mượn cây súng không ông sợ ông nó làm gì về vẽ chơi thôi rồi ông cho tôi mượn một viên đạn tôi để tôi vẽ ông cho mượn liền cái về thay đồ đẹp nha lên giường làm cái súng cũng biết lên đạn xong để vào đây cái nghĩ không được không được chỗ này nó trổ ra ghê lắm liệm nó đâu có lắp lại được để đây gáo dừa bể để đây đằng sau trống lóng không nhớ rồi để tim là mặc áo vô liệm đâu ai biết nhưng mà dò dò quên không biết cái tim nằm đâu điện thoại để súng xuống người bạn cũng là bác sĩ cùng lớp cũng sáu mấy bảy chục tám mấy tuổi đó rồi alo nửa đêm bà kia hỏi ai vậy bạn mày nè trời ơi nửa đêm có chuyện gì hỏi hỏi một câu thôi tim của con người nằm ở đâu mày với tao học rồi hồi lớp 12 tao quên rồi mày chỉ đi thì cái nấm vú bên trái đó dưới hai phân là trái tim thấy không rồi cảm ơn nghe cái đùng không chết vì lũng ruột lúc đó nó xuống tới đây rồi à, thưa quý vị nó còn chuyện giống vậy nữa có muốn nghe không dạ yeah, không đó là có một cô đây là cuộc tình thứ hai của cô cô tìm được một ý trung nhân một cái người partner mà perfect cho nên cổ rất thành thật giới trẻ cũng thành thật lắm không có giấu giếm thì cái người bạn trai mới trước khi em yêu anh em có yêu thằng nào không có mấy thằng hai thằng vậy hả em có giữ cái gì kỷ niệm của nó không có anh có ghen không không giờ em có lấy hình cho anh coi mặt thằng đó được không được nhưng không có hình ủa vậy sao anh biết nó em xăm nó đây nè cái mở ra kia nó ố hay cái hình xăm đẹp anh biết thằng này <laughs> thằng thằng kia bên này không cái rồi ổng ngồi ổng cười <laughs> cô vợ cô vợ tương lai nó anh cười cái gì hình xăm đẹp không đẹp anh nhận ra nó không nhận ra sao anh cười anh nghĩ 15 năm nữa mặt của hai quỷ đó nó dài ra có câu đố vui nữa Để bây giờ này nó buồn ngủ đó Thịt dê Cắt thật mỏng gọi là gì Thái dương Đó quá Thái là cắt mỏng Thịt dê cắt thật mỏng rồi chưa nấu để vô tủ lạnh Gọi là gì Đông dương Bắt đầu ra nó bên mình nó đông lại rồi Rồi thịt dê nấu cà ri gọi là gì Ấn Độ dương Hay quá dê hiền lành không có hút con nào hết á gọi là gì thái bình dương <laughs> dê bên tây nó nuôi khéo quá to hơn dê bên ta gọi là gì đại tây dương nó bắt đầu ra dê mà nhảy cái hùng hục hùng hục hùng hục vậy đó gọi là gì cường dương <laughs> dê ngồi xe lăn liệt dương Được rồi, xong bổ tay liệt dương có gì vui đâu mà vỗ tay Người ta nói sau lưng một người đàn ông thành công Luôn luôn có bóng dáng một người phụ nữ Nhưng tôi mới đọc Sau lưng một người đàn ông thành công Có một người đàn bà ngồi không Không làm gì đó. Rồi tôi bỏ tắt Tôi đọc câu chót Sau lưng một người đàn ông bất lực Là một người đàn bà rất bực nhiều ông ở dơ ví dụ đó. cứ gặp tôi cứ nói cha sao mà cứ bắt tụi tôi đi tắm hoài à cái tôi cũng nói anh có thể chép câu sau đây về treo trên đầu giường hay quá ba bốn ông lấy giấy có ông cầm mái thâu lúc tôi ở tù đó có cái câu vệ sinh ta chớ có lo trâu bò mấy tấm vẫn to hơn mình câu dưới mới hay Vệ sinh ta chớ có cần Ăn dơ ở bẩn dần dần tất quen Nhưng mà vợ nó không quen Đó nhưng mà đây nha Đây Em sẽ không bao giờ hiểu nổi vợ mình Chính vì thế mà em khổ Cha nói với một thanh niên mới cưới vợ Nếu Thượng Đế sáng tạo nên người đàn ông Rõ ràng, sắc nét, cạnh vuông Như một công thức toán học Rất minh bạch thì Ngài cũng sáng tạo nên người nữ một thụ tạo ẩm ờ, úp mở để người nam phải lò mò đi tìm mà khám phá. Em hãy nghe Ngọc Lễ ca bài ca Con gái nó có là không Con gái nói không là có nội cái đó chết rồi không biết sao Giống hệt Ấn Độ rồi Mấy người Ấn Độ như vậy là không Vậy là có Đố ai hiểu được Người phụ nữ không thích diễn tả tâm tư của mình bằng những ngôn ngữ toán học, nhưng bằng ánh mắt, bằng giọng nói, bằng cử chỉ, mà ngôn ngữ thì lấp la lấp lửng. Giọng nói và ánh mắt thì lơ mơ, mơ hồ để người ta phải tìm hiểu. Hãy nhìn vào đôi mắt em đây, anh sẽ thấy cả một bầu trời em đang che giấu. Cô mới di dân sang Lại Chúa xin cho con thi đậu bằng lái xe Con dân Chúa 400 400 đô Bởi vì con cần cái chân để đi đây đi đó Có người bán cho con chiếc xe rẻ mà con chưa có bằng Chúa cho thi đậu Mừng quá tới nhà thờ Vắng người quỳ trước nhà tạm nói Chúa Hôm qua thi đậu cảm ơn Chúa <laughs> Con hứa sao thì con dân vậy Nhưng mà đóng thuế cho cái ông tài xế ông Cái ông mà chấm khả, giám khảo đó Rồi thuế cho sở cầu đường đó Hết 200 rồi Chúa nhận đỡ 200 bỏ vô bỏ lẹ vô thùng tiền chúa đâu có nói kịp chúa im rồi có xe rồi xin chúa cho con mua được cái nhà ở gần cộng đoàn gần chợ búa xe lửa xe bớt rồi đó con dân chúa một ngàn á cái này quan trọng bởi vì chỗ con ở mà rồi mua được căn nhà đúng ý của mình là chúa đóng thuế nhà hết 400 chúa nhận 600 rồi bỏ vô rồi quan trọng nhất bây giờ chúa cho con tìm được một đấng lan quân như một cánh cây tùng thật vĩ đại để con là cánh chim giang hồ nương thân kỳ này con dân chúa hai ngàn bởi vì quan trọng lắm chúa cũng cho tìm được một anh khỏe mạnh đẹp trai hiền hòa nữa <coughs> mới gặp thì hiền hòa đó về <coughs> dân cho chúa hai ngàn nha <coughs> sau đám cưới thấy mấy bạn bè nó đi mà nó đóng hụi chết cái hụi chết hơi ít trả nhà hàng đồ xong coi bộ không còn bao nhiêu cho nên lên nói với Chúa nói riêng mình con hứa với Chúa tới chắc chồng chồng con không biết đâu con hứa với Chúa hai ngàn nhưng mà giờ tụi nó đi ít quá cho nên con dân Chúa đỡ phân nửa ngàn thôi Rồi. Chúa im hai ba tháng sau chồng lỡ sai rượu một lần đấm cho một cái sưng con mắt nè đến nói với Chúa Chúa ơi con dân cho Chúa cái gì con xin con cũng dân sao Chúa cho thứ gì xấu vậy trong nhà tạm có tiếng nói tiền nào của nấy nghe con <laughs> bên tôi có một linh mục hoạt động với các em thiếu nhi thánh thể nè mà nhất là ngành ấu ngành thiếu cha thích nó lắm bởi vì muốn cho nó giỏi tiếng việt trong lễ tiếng việt thì cha nói hãy cha làm như vậy là đọc to lên mỗi lần cha cứ làm thôi sau khi rửa tay bánh rượu lời nguyện xong chúa ở cùng anh chị em cha làm tụi nó la hai trăm mấy chục đứa nó la cổ nó gân lên và ở cùng cha cha thích lắm bởi vì mấy trăm đứa nó la về rồi hãy nâng tâm tôm hùm lên đó mà tâm hồn lên nó đáp chúng con đang hướng về chúa cha thích lắm hãy tạ ơn chúa là thiên chúa chúng ta cha phất tay lên đồng loạt nó la thật là quá đáng cho nên có một ông đi xưng tội mùa chay xưng cái gì thì tôi không biết nhưng mà về Hôm sau đi lễ, ông sinh thứ bảy thì sáng Chủ nhật bà vợ đến cảm ơn cha. Cha quả là một bàn tay nhân từ của Chúa là vì từ chiều hôm qua đi xưng tội về con thấy rất hạnh phúc. Rồi suốt một tuần như vậy, tuần sau đi lễ bà cũng nói cảm ơn cha. Wow, cha làm cho bây giờ gia đình con hạnh phúc, không còn khó khăn nữa. Điều mà con ước mơ đã thành sự thật mà bà chị có thể nói cho tôi nghe cái chị mỉm cười chị nói không nói được <laughs> cha đi tu không cần biết ô oh, mà mà cha xấu hổ không dám hỏi thấy ông đi lễ buổi chiều cha mới nói này hôm trước ông xưng tội tôi cho việc đền tội gì mà bây giờ ông làm cả cái bà vợ ông hạnh phúc suốt tuần rồi cha quên là sao cha hay quên quá à. hôm đó cha nói con đó việc đền tội là mỗi ngày hôn thánh giá ba lần thánh giá nhà thờ cao quá không tới thánh giá nhà con treo sát trên trần cho nên con hôn cây thánh giá bằng thịt <coughs> cũng là một cái chuyện vui đó câu chuyện là hệ mỗi lần một anh ông than phiền cứ mỗi lần con vâng lời vợ nghe lời vợ là thảm họa xảy ra không biết thảm họa gì để kể cho nghe có cặp vợ chồng sinh đứa con đầu tiên gọi là con gì con đầu lòng hay là con so không phải con sò đâu nha hai vợ chồng phải ở nhà chăm sóc nhau mà xứ đạo bên Việt Nam mình đó. mà tới 3 tháng ẩm đã đi được rồi hai vợ chồng thì cũng mất nhiều lễ Chúa đâu có trách nhưng mà tới lúc ẩm được tới nhà thờ ở trên ông cha giảng ở dưới đứa bé nó cũng giảng cho nên cô vợ thấy người ta ngó khó chịu nhưng mà về cái nói với anh anh chồng anh có cách nào để mà mình đừng quấy rầy người khác trong cộng đoàn không ông chồng nói anh tin em em tin tin tấn lắm em biết lời giải đáp à em cho anh biết đi cô vợ suy nghĩ chút rồi nói tuần sau anh đi lễ nhất em ở nhà trông coi đứa bé đúng rồi buổi chiều anh ở nhà anh coi nói em đi lễ nhì đâu có quấy rầy ai đâu mà mình cũng không mất lễ Đúng tuần sau đạp xe đạp đi lễ một mình về con mắt bên phải tím sưng to lên bà vợ nói anh tới đó anh đánh nhau hả không có đánh nhau bị đánh ủa sao kỳ vậy nhà thờ người ta hiền lành mà người ta đè anh ra người ta đập à không một bà đánh ồ mày tại sao anh kể lại đi thì cũng tại ông cha chứ không phải tại anh thì sao sao tại ông cha ông cha ông cứ mời đứng lên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống anh quỳ đằng sau một cái bà một cái cô anh cũng không biết nó già trẻ ra như vì tóc nó che hết rồi mà tóc thề ngang lưng như vậy nè chắc là đẹp lắm bởi vì những anh không thấy nhưng mà rồi làm sao bị đánh tại vì mặc áo dài mỏng quá nó mỏng kệ nó anh làm cái gì anh không có làm gì hết á nhưng mà ông cha kỳ cứ mời đứng lên ngồi xuống một hồi cái áo nó mỏng nó kẹt ở giữa hai cái núi á mà ở trước ngay mặt anh cho nên anh thấy khó chịu anh kéo ra bà giật mình bà quay lại bà thôi một cái là trúng ngay đây bà vợ bà tức cười bà nói này nha anh nghe lời em nha chuyện của anh nhưng mà em phải góp ý đó là từ nay anh có ngó thì anh ngó rồi anh chịu trách nhiệm trước mặt chúa anh đừng có đụng bồ nhớ không chuyện người ta anh đừng có xía vô à, cảm ơn em bà làm nước nóng bỏ muối cho đắp hết sừng tuần sau ông đi lễ nhất về nữa con mắt bên đây tệ hơn bà vợ hỏi sao vậy không nghe lời em đáng nghe lời em nó mới nặng vậy nè tại sao cũng tại ông cha cũng đứng lên ngồi xuống cũng đằng sau lưng một cô mặc áo dài quá mỏng rồi anh kéo ra nữa không anh có kéo ra anh nghe lời em nhưng mà đứng lên đứng xuống hoài kẹt vô cái thằng kế bên nó kéo ra ủa như vậy là nó đánh quan cho anh hả chỉ cho em đi con nào thằng kia kéo thì phải quánh nó không thằng kia vừa kéo ra cái anh nói vợ tao dặn để yên anh đẩy vô <laughs> cảm ơn cái đó mới nặng á,